Thưa quý vị và các bạn thân mến Sau đây là tin tức về tâm trạng Một chút buồn Khi dân cách ly Người ra đi Vào một ngày không nâu Bỗng nhiên trong khu cách ly được tin có một số ít người vừa hay tin đi thật xa và một ngày hôm kia được tính nhân em không phải đi đi vô khu người đông ba số là nhiễm bệnh Hai ơi có biết gì không Sống trong kia Hai ơi có biết gì không Sống trong kia không ấm êm gì đâu Suốt hai ba hôm liền đâu Không thấy thơ gì những lúc trước đau chắc rằng dù phải đi cách ly thật nghiêm người dân ơi phải hỏi thứ xem lỡ có gì đâu có thuốc trị gì không